xin các bạn, thì mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây Mình đang ở sảnh chung cư tầng 5 nha các bạn Mình chuẩn bị xuống tầng trệt để quay cho các bạn nha Đấy con, em đấy Bấm đi, Mình đã tới tầng 1 rồi đây Rất là mát nha các bạn Đây là khu vui chơi đang xây nha các bạn Khi nào xây xong thì nó rất là to Và bự Giờ Ở đây còn có hồ bơi nữa nha các bạn Dành cho trẻ em và người lớn nha Giờ dạ, mời các bạn đi theo mình Chào các bạn nha, bye bye